chào bình minh ngày mới rạng rỡ lan tỏa đánh thức mọi giác quan cùng hòa mình giữa thiên nhiên an hòa tràn đầy những nguồn năng lượng an lành để vị giác đón nhận từng hương vị dịu ngọt để thị giác vỡ òa từng sắc màu cuộc sống Để khứu giác được yêu chiều từng làn hương thuần khiết Để chính giác được đắm chìm từng âm điệu tha thiết Để xúc giác được vuốt ve từng cử chỉ ân cần Cùng hòa mình tận hưởng Từng phút giây được trân trọng Từng ước muốn được thấu hiểu Năm giác quan được nuông chiều Thỏa sức ngắm nhìn Đa dạng trải nếm hương vị tao nhã lắng động thanh âm nâng niu xúc cảm cùng tận hưởng một cuộc sống mới ở nơi giao hòa rừng và biển với phong cách kiến trúc ấn tượng và dịch vụ tinh tế nơi tất cả các giác quan được đánh thức nơi từng cảm xúc được tôn vinh bình minh cuộc sống mới đánh thức mọi giác quan tại Morito Nova World Hồ Tràm.